xin giới thiệu với các bạn à, bộ khung treo máy 175 nhé. và sau đây mình sẽ lắp đặt à, cho các bạn xem các cái kích thước này kích thước treo máy này thì hầu như dùng cho được các máy từ 175 trở lên đây các bạn cứ à, xem cái các kích thước treo này đây là 10 cm này cái kích thước đằng này là 16 đấy khoảng 16 vài 2 cm thì ờ, một bộ của nó gồm có khung treo trước sau này và cái thanh đế này cộng với này bốn cái lò xo cái này là hàn lên khung cái này hàn lên khung này và cái này được bắt với khung qua cái bộ bốn cái lò xo đây xong rồi anh cứ làm Ờ, xin giới thiệu các bạn đây là bộ khung đỡ động cơ xin giới thiệu các bạn đây là bộ bệ chống rung dùng để giữ động cơ khi ờ, mình gắn động cơ lên ờ, trên khung xe nếu như anh em mình chế xe mà gắn trực tiếp lên <clears throat> thì nó sẽ rất là bị rung máy không êm vì vậy người ta cần phải làm nên một cái bộ khung để chống rung cho xe các bạn có thể thấy nãy giờ mình đã lắp đặt chi tiết cái này nó có thể lắp cho máy 110 máy 125 và các cái dòng máy khác hầu như là lắp được hết những cái dòng máy 175 à, thì à, nó có loại khác còn đây là 150 trở lại thì à, là lắp đặt được bây giờ mình sẽ thử lắp đặt cho các bạn xem nhé đây mình sẽ lắp đặt bốn cái ốc này phần của con ốc này đây các bạn à, theo dõi rất chi tiết nhé rất là vừa bốn con ốc này vừa luôn với bốn con ốc um, giữ cái bệ để chân của mình các cái dòng động cơ 110 đều dùng được hết Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. À, mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cái động cơ đây là động cơ một tiến một lùi dành cho các bạn là các bác cần làm những cái dòng à, xe ATV hay là xe cho người khuyết tật chỉ cần một chiều tiến một chiều lùi thì có thể sử dụng cái động cơ này rất là phù hợp và các bạn lưu ý đây là máy 125 một tiến và một lùi các bạn nhé dùng để dựng xe cho những người thương binh hay là chân tay yếu máy chỉ có một tiến và một lùi thôi đây cần số này tiến lùi này